năm cổ phiếu tích sản thay cho đầu tư trái phiếu. Thì à, việc đầu tư trái phiếu cũng là một cái kênh đầu tư rất là quan trọng cùng với gửi tiết kiệm à, đầu tư cổ phiếu trong cái lĩnh vực tài chính. Tuy vậy thì ở Việt Nam do cái thị trường trái phiếu về cơ bản là mới phát triển thôi. Trước đây thì đó là trái phiếu à, của chính phủ và trái phiếu ngân hàng thì cũng đã phát triển rất lâu rồi. Nhưng mà trái phiếu doanh nghiệp thì thực sự là mới bùng nổ mạnh mẽ vào năm 2021, 2022. Do đó là nó có nhiều những cái bất cập. Bên cạnh những cái trái phiếu rất tốt của những cái doanh nghiệp làm ăn đúng đắn, bài bản thì cũng có không ít những cái trái phiếu mà có cái rủi ro rất cao khiến cho các nhà đầu tư phải ngậm trái đắng. Là những nhà đầu tư cá nhân thì ờ, thường không có đủ những cái kinh nghiệm kiến thức để có thể lựa chọn những cái trái phiếu tốt nhất, an toàn nhất và mang lại hiệu quả cao. Bởi vậy cho nên là đối với nhiều nhà đầu tư thì ờ, cái kênh đầu tư cổ phiếu thì cũng có những cái cổ phiếu mà có thể thay thế được, thậm chí nó còn tốt hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn nhiều so với đầu tư trái phiếu. Chính vì thế cho nên là hôm nay thì ờ, thay mặt AZFIN thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ về cái vấn đề này. Thì đầu tiên à, chúng ta cần phải tìm hiểu đó là lợi ích của đầu tư trái phiếu là gì để sau đó thì chúng ta so sánh và tìm kiếm những cái cổ phiếu đúng không ạ thứ nhất đó là nhận lãi định kỳ một cách đều đặn có thể theo quý hoặc theo năm thông thường ở Việt Nam là theo năm thứ hai là mức độ rủi ro thấp hơn so với đầu tư cổ phiếu khi doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản sẽ ưu tiên được thanh toán trước Thứ ba là nhận lãi bất kể hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là có tốt hay có xấu hay không, trừ phi là phá sản. Thì đây là ba cái lợi ích chủ đạo của đầu tư trái phiếu. À, vậy thì những rủi ro khi đầu tư trái phiếu đối mặt là gì? Đúng không Thứ nhất là khá nhiều trái phiếu được phát hành khi họ không có đủ tiêu chuẩn vay ngân hàng. Đó ở Việt Nam nổi lên điển hình là như vậy nhiều doanh nghiệp còn bảo nếu tôi vay được ngân hàng tôi phát hành trái phiếu làm gì đó tức là họ đã đã đã đã gọi là coi cái kênh trái phiếu này là một cái kênh gọi là là uh, xé thịt của những nhà đầu tư cá nhân rồi đấy đúng không ạ rồi tiếp theo rủi ro tiếp theo là nhiều trái phiếu không có tài sản đảm bảo trong đó có không ít những trái phiếu giáp và thực tế là rất nhiều trái phiếu đã tuyên bố là không trả được nợ đó và thứ ba là doanh nghiệp sử dụng sai cái mục đích của cái việc phát hành trái phiếu đó dẫn đến thất thoát thua lỗ thậm chí phá sản bởi vì uh, nhiều khi là cái việc quản lý vốn này thì là do doanh nghiệp họ tự quyết tự quyết định tắt à, ngân hàng giám sát hay là các bên giám sát đều không có đủ chức năng cũng như là không quan tâm nhiều đến cái việc là họ sử dụng vốn như thế nào thế thành ra là họ sử dụng vốn vào những cái mục đích có thể rất rủi ro sai lệch so với cái mục đích ban đầu họ phát hành trái phiếu từ đó dẫn đến cái rủi ro của nhà đầu tư khi mua phải những cái trái phiếu như thế đúng không ạ như vậy là có thể thấy là nhiều người mua trái phiếu thậm chí còn bị ép phải cấn trừ bằng sản phẩm thậm chí mất khả năng thanh toán lãi và gốc khi chủ doanh nghiệp gặp khó thì tôi có một anh bạn chia sẻ rằng là cái doanh nghiệp kia anh ấy mua trái phiếu và nó bây giờ bảo là bây giờ bọn em không thanh toán được đâu một là anh uh, mua sang nhà thứ hai thì anh cứ để đấy còn nếu mà mua sang nhà bên em thì hỏi cái nhà ấy thì hóa ra nó chưa có giấy tờ pháp lý gì cả đó mua vào thì cũng bằng không rồi một số người thì này bị gán vào các cái tài sản khác bị gán chuyển đổi thành cổ phần công ty mà trong khi công ty làm ăn thì không ra gì đúng không ạ thì do đó là nó cũng không ít những cái rủi ro đối với đầu tư trái phiếu thì từ đây chúng ta có thể thấy rằng à, dựa vào những đó thì những tiêu chí nào để chọn được những cái cổ phiếu tích sản thay cho những cái trái phiếu được tức là cổ phiếu này phải đảm bảo được những cái tiêu chí tương đương hoặc gần tương đương những cái lợi thế của trái phiếu nhưng mà lại khắc phục được những cái điểm yếu của trái phiếu ở phía trên đúng không ạ ở phía trên đúng không ạ thì à, chúng tôi nghiên cứu và đưa ra được những cái tiêu chí như sau đầu tiên đó là có cổ tức tiền mặt đều đặn định kỳ hàng năm nếu có hàng quý thì tốt nhưng mà thường doanh nghiệp thì họ sẽ trả định kỳ hàng năm khoảng một lần hoặc hai lần thì có cá nhân cá biệt có một số doanh nghiệp trả ba lần thôi nhưng mà thường họ chỉ trả một đến hai lần mà thôi thì uh, những cái doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt đều đặn này thì nó cũng khác không khác gì so với những cái trái phiếu mà trả cổ tức đều đặn thứ hai là chúng ta lựa chọn những doanh nghiệp có nền tảng tài chính mạnh lợi thế cạnh tranh bền vững để doanh nghiệp có thể tồn tại một cách lâu dài thì từ đó hạn chế cái việc là rủi ro liên quan đến phá sản để phải tính đến nước là chia tài sản chia tài sản thì thực tế là những cái doanh nghiệp hàng đầu như thế thì đầu tư cổ phiếu này nó an toàn như trái phiếu của chính doanh nghiệp ấy còn nó an toàn hơn rất nhiều lần so với đầu tư trái phiếu của những cái doanh nghiệp kém đúng không ạ và thứ ba là hoạt động kinh doanh của cái doanh nghiệp này nó phải ít rủi ro bền vững theo thời gian thì uh, kể cả những cái doanh nghiệp mà có cái cơ cấu tài chính mạnh lợi thế cạnh tranh mạnh đi chăng nữa thì có những cái nó đã có thể khiến cho doanh nghiệp ấy mất đi lợi thế và cái tài chính mạnh thì cũng không thể đảm bảo được hết đúng không ạ nếu nằm trong một cái ngành cạnh tranh mạnh đúng không ạ tuy nhiên nếu nó nằm trong một cái ngành có ít rủi ro và bền vững chẳng hạn thì nó có thể đi rất lâu dài được thứ tư nữa là cái tỷ suất cổ tức trên giá thì cao hơn gửi tiết kiệm gần bằng đầu tư trái phiếu gần bằng gửi trái phiếu hoặc cao hơn trái phiếu thì uh, trong cái thời 1 2 năm vừa qua thì lợi suất đầu tư trái phiếu đâu đó khoảng 8 đến 9%. Để làm sao chúng ta chọn được những cái công ty có lợi suất cổ tức thì cũng độ 8% chẳng hạn. Ví dụ thế 7 đến 8 đến 9 đến 10%. Và thứ năm là đặc biệt những cái doanh nghiệp có sự tăng trưởng là một cái điểm cộng lớn. Bởi vì bản thân nếu mà doanh nghiệp có sự tăng trưởng ổn định ấy, thì nó cũng là một cái sự phòng thủ tốt, phòng thủ tốt đối với nhà đầu tư hoặc nó tăng trưởng thì nó có thể giúp gia tăng cái cổ tức theo thời gian thì nó lại trở nên hấp dẫn hơn trái, cổ trái phiếu rất nhiều lần đúng không ạ đúng không ạ thì đây là uh, miêu tả về một uh, đầu tư cổ phiếu thì uh, khi bỏ tiền vào công ty đúng không ạ thì công ty có lãi thì họ sẽ trích một phần trả cổ tức cho cổ đông phần còn lại thì họ nếu họ cần đầu tư thì họ có thể giữ lại tái đầu tư đó thì chúng ta tập trung vào những cái doanh nghiệp mà có dòng tiền như thế này À, vậy thì những cổ phiếu nào top 5 doanh nghiệp đáp ứng tốt được các cái tiêu chí và lợi ích đúng không ạ về lợi ích như khi đầu tay tư trái phiếu nhưng lại hạn chế được những cái rủi ro của đầu tư trái phiếu là gì thì ở đây tôi liệt kê chúng tôi liệt kê ra 5 cổ phiếu đầu tiên là NTC đúng không ạ giá thị trường vào ngày mùng 9 tháng 1 2023 là 120 ngàn cổ tức là 9 ngàn đồng tỷ suất cổ tức như vậy là 7,5% còn nó có cái tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu âm 155%, tức là như này. Lượng tiền của nó trừ đi trừ đi nợ vay vẫn còn dương một đống. Đó. Còn số âm này là do lấy nợ vay trừ đi cái tiền sẵn có chia cho vốn chủ sở hữu âm. Tức là doanh nghiệp nào mà có chỉ số này âm cho thấy tiền vô cùng nhiều, nhiều hơn gấp nhiều lần lần nợ và lại còn nhiều hơn cả vốn chủ sở hữu cơ với NTC này là vậy tức là tiền của NTC nó còn cao sau khi trả nợ nó còn cao gấp 1,5 lần so với vốn chủ sở hữu cả tức là nó rất nhiều tiền không có nợ vay và trạng thái của cái doanh nghiệp này đó là nó vẫn là một cái doanh nghiệp có sự tăng trưởng chứ không phải doanh nghiệp đi ngang Thế do đó cái cổ tức của nó có thể tăng cao hơn 9.000 rất nhiều chứ không chỉ dừng lại ở 9.000 của năm 2022 vừa rồi. Về cái tính chất kinh doanh của nó là bền vững bởi vì đây là cái lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp thì bền vững đúng không ạ? PE hiện tại là 11 lần nhưng mà nếu mà các cái dự án nó tăng trưởng đúng theo kế hoạch thì PE có thể giảm xuống còn có 5, 4, 3 thậm chí thấp hơn trong 1 2 năm tới. Tiếp theo, thứ hai đó là cổ phiếu Phước Hòa. Giá đóng cửa ngày mùng 9 tháng 1 2023 là 43.450 đồng. Cổ tức là 4.000 đồng. Thực tế là cổ tức là doanh nghiệp này có thể trả 4.500 đến 5.000 cơ thì tỷ suất cổ tức là 9,21%. Nợ vay ròng nhân vốn chủ sở hữu là âm 62%. Tức là lấy nợ vay trừ đi à, lấy tiền mặt này, tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn này trừ đi, trừ đi nợ mà vẫn còn tương đương với 62% vốn chủ sở hữu, tức là không những không nợ mà còn dương tiền rất nhiều. Trạng thái cổ tức thì là tăng trưởng thì cổ tức của doanh nghiệp này hoàn toàn có thể tăng trưởng cao hơn với việc EPS của họ đạt hơn 6.000 và trong tương lai có thể tăng thế thành ra cổ tức họ có thể trả cao hơn 4.000 5.000 6.000 vân vân đúng không ạ tính chất kinh doanh của nó này bền vững bởi vì nó là bất động sản công nghiệp một phần khá lớn bên cạnh đó là cái lĩnh vực hoạt động kinh doanh cao su của nó cũng bền vững PE là 7.8 lần tiếp theo cái thứ ba là cổ phiếu QTP thì giá là 14.700 đồng cổ tức 1.600 đồng tỷ suất cổ tức là 10.88%. Nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu nó có 3,1% thôi. Tức là công ty này nó vẫn có nợ nhưng mà nợ vay đang trả gần hết rồi. Đâu đó là chỉ cần năm 2023 là nợ vay ròng của nó có thể về không hoặc âm. Trạng thái cổ tức của nó là có vẫn tiếp tục tăng trưởng. Bởi vì trước đây doanh nghiệp này phải làm ra phải lấy tiền để trả nợ. Đó, lấy tiền để trả nợ nhưng mà hiện nay nợ vay đã hết rồi. Đã hết, gần hết rồi. Thế do đó cổ tức của nó có thể tăng trưởng tiếp cho dù lợi nhuận doanh nghiệp này, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này là chín mùi nhưng mà cổ tức có thể tăng trưởng tiếp. Và nếu mà trong trường hợp thuận lợi thì 2023 2024 cổ tức nó có thể lên vượt 2.000 đồng, tức là vượt 20% thay vì 1.600 đồng. Về tính chất kinh doanh của nó là bền vững bởi vì đây là một cái doanh nghiệp nhiệt điện hoạt động rất ổn định. Lĩnh vực này thì cung cấp cái gọi là sản phẩm thiết yếu và nhà nước vẫn nắm chi phối của doanh nghiệp này thì do đó cái tính bền vững của nó rất cao và PE nó khoảng độ 8.1 lần thứ ba là cổ phiếu Vicostone giá thị trường là 53.000 đồng cổ tức là khoảng 6.000 đồng tỷ suất cổ tức 11.32% nợ vay ròng nhưng vốn chủ sở hữu của nó chỉ có 10% thôi tức là nợ vay trừ đi tiền các khoản tương đương tiền đầu tư tài chính ngắn hạn thì vẫn dư có chỉ 10% so với vốn chủ thôi thì trạng thái về cổ tức thì chúng tôi cho rằng ổn định thì doanh nghiệp này có thể trả ổn định ở mức 6.000 trong rất dài hạn bởi vì EPS của nó là tối thiểu là trên 7 ngàn trên 7 ngàn nếu mà trường hợp tốt thuận lợi trở lại ấy, thì EPS của nó hoàn toàn có thể đạt trên 10 nghìn như năm 2021 chẳng hạn EPS cũng đạt khoảng hơn 10 nghìn tính chất kinh doanh của nó là chúng tôi đánh giá là khá ổn định thôi chứ không thực sự là quá ổn định bởi vì nó phập phù nó cũng lên xuống theo cái nhu cầu thị trường tuy nhiên nó không phải là lãi lớn và lỗ lặng mà ý là lãi lớn và lãi bớt đi thôi đó thế thành ra nó khá ổn định và PE đang là 7.4 lần. Thứ năm đó là cổ phiếu VA, đúng không? Giá cổ phiếu 40.300 đồng, cổ tức 4.400 đồng, tỷ suất cổ tức là 10.92%, nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu là âm 79%, tức là dùng tiền trừ đi nợ vay vẫn còn dương là gần 80% vốn chủ sở hữu nữa. Thì cho thấy doanh nghiệp này rất nhiều tiền, lượng tiền gửi nó lên đến 14 15 ngàn tỷ cơ. Sẵn sàng luôn luôn sẵn sàng trả cổ tức thì trạng thái cổ tức thì chúng tôi cho rằng VA sẽ giữ nguyên cái mức cổ tức này trong lâu dài được à, nếu có tăng giảm thì nó không đáng kể thì nó mang tính ổn định còn tính chất kinh doanh thì rất ổn định thì VA này thì họ là chủ sở hữu của uh, cổ phần lớn ở khá nhiều doanh nghiệp như là Honda, Toyota, Ford vân vân đúng không ạ thì những cái doanh nghiệp kia đều là những doanh nghiệp hàng đầu thế giới và họ hoạt động rất kinh doanh rất là bền vững đúng không ạ ví dụ như là Honda thì họ số 1 Việt Nam lĩnh vực xe máy và cũng có thứ hạng cho lĩnh vực ô tô Toyota thì luôn luôn top đầu ở lĩnh vực ô tô đúng không ạ Fox thì cũng là một thương hiệu nổi tiếng thì PE của nó bằng 8.1 lần thì sau đây thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn đối với từng cổ phiếu thì đầu tiên cổ phiếu NTC thì giá biến động trong 52 tuần tức là trong một năm ấy, thì là từ 81 đến 209.25 số lượng cổ phiếu lưu hành là 24 triệu giá thị trường là 120 ngàn vốn hóa thị trường là 2.880 tỷ đồng vốn chủ sở hữu là 714 tỷ đồng EPS 4 quý gần nhất là 10.680 đồng ROE trung bình 5 năm của nó là những tới 52%, tức là có 100 đồng vốn chủ thì làm ra 52 đồng lợi nhuận một năm. À, tức là một cái mức khủng khiếp đấy, rất cao. PE là bằng 11.24 lần, PB bằng 4.1 lần và tỷ suất cổ tức tiền mặt là 7.5 lần. Thì họ thì NTC rất nổi tiếng với cái hoạt động là khu công nghiệp và đây có thể nói là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam chứ không phải là chỉ là một đơn vị nhỏ trên trên cái lĩnh vực thu hút cho thuê bất động sản công nghiệp Tiếp theo là công ty cổ phần cao su Phước Hòa PR thì giá biến động trong 52 tuần là từ 28 đến 83, số lượng cổ phiếu lưu hành là 135.5 triệu cổ phiếu, giá thị trường là 43.45, vốn hóa thị trường là 5.887 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu cổ đông 2022 là 3.286 tỷ đồng, EPS 4 quý gần nhất là 6.540 đồng và năm vừa rồi nó trả 4.000 cổ tức như vậy vẫn còn dư rất lớn đúng không ạ? ROE bình quân 5 năm là 25%, PE bằng 6.65 lần, PB bằng 1.8 lần và cổ tức tiền mặt bằng 921%. Đó là một mức cũng rất cao. Tiếp theo là về cổ phiếu QTP của công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh. Thì giá biến địa động trong 52 tuần là 10.4 đến 18.9, số lượng cổ phiếu lưu hành là 450 triệu, giá thị trường là 14.7, vốn hóa thị trường là 6.570 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 6.169 tỷ đồng, EPS 4 quý gần nhất là 1.712 đồng ROE trung bình 5 năm của nó là 14%, PE bằng 8.59 lần, PB bằng 1.06 lần, cổ tức tiền mặt là 10.88 lần. Thì cái doanh nghiệp của uh, nhiệt điện Quảng Ninh này thì hàng năm nó sản xuất ra đâu đó khoảng hơn 7 tỷ kWh, tức là hơn 7 tỷ số điện đấy. Nếu mà mỗi gia đình đâu đó sử dụng gọi là 3.000 số một năm đi, đúng không? Tức là mỗi tháng sử dụng khoảng 250 số điện đi thì nó đủ cung cấp cho 2,3 triệu hộ gia đình ấy còn mỗi gia đình này có khoảng độ 3 nhân sự cho 3 nhân 3 người chẳng hạn thì nó cung cấp đủ cho 7 triệu người nếu 7 triệu người thì tương đương với gần tương đương với dân số của thành phố Hà Nội đấy ý nói là hộ dân tiêu dùng nhé không nói đến các nhà máy sản xuất anh chị nhé Đó. tiếp theo là cổ phiếu VicoStone uh, giá biến động 52 tuần là từ 32.3 đến 111.5 số lượng cổ phiếu lưu hành là 160 triệu giá thị trường là 53.000 đồng Vốn hóa thị trường là 8.480 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu 2022 là 4.869 tỷ đồng. EPS 4 quý gần nhất là 7.180 đồng. ROE bình quân 5 năm là 37%, một trong những mức ROE top đầu của thị trường chứng khoán Việt Nam. PE bằng 17.18 lần và PB 1.74 lần. Thì cổ tức tiền mặt trên giá là 11.32% là một mức rất cao, đúng không ạ? Gấp rưỡi lãi gửi ngân hàng. Tiếp theo là về VA là tổng công ty máy động lực và nông nghiệp Việt Nam thì giá trong 52 tuần là 31.5 đến 47.1 thì số lượng cổ phiếu lưu hành là 1 tỷ 328,8 triệu giá thị trường là 40.300 đồng vốn hóa thị trường là 53.551 tỷ đồng vốn chủ sở hữu là 2 24.994 tỷ đồng EPS 4 quý gần nhất là 5.720 đồng ROE bình quân 5 năm là 27% PE bằng 7.04 lần, PB 2.14 lần và cổ tức tiền mặt 10.92%. Đúng không ạ? Cũng rất cao và ổn định. Thì uh, trên đây là 5 cái cổ phiếu có thể tích sản thay cho đầu tư trái phiếu. Tức là nó có đủ các cái lợi ích như trái phiếu nhưng mà nó lại hạn chế được nhiều cái rủi ro của trái phiếu. Đó thì có thể nói là nó vàng nó còn có ưu điểm là có thể tăng giá khi thị trường tốt còn nếu không thị trường không tốt thì nhận cổ tức cao hơn trái phiếu đúng không ạ về chiến lược đầu tư thì như nào thì à, đối với việc đầu tư tích sản những cái cổ phiếu như thế này như này ạ tức là hướng đến việc là có dòng tiền đều thì tất nhiên là phải dùng tiền đầu tư dài hạn và tối thiểu là là 2 năm thứ hai là không được phép dùng margin bởi vì lãi vay margin thường cao gấp đôi so với lãi gửi ngân hàng gấp rưỡi gấp đôi ấy. đúng không ạ đầu tư trái phiếu này chỉ để nhận lợi tức 8 9 10%. Thế mà vay margin lên đến 14 15%. Thế thì ai lại dùng đi vay margin để đầu tư, đúng không? Thứ ba là chia đều tài khoản với mỗi mã. Tức là ví dụ nếu năm mã này đầu tư thì mỗi mã 20% thôi. Chia đều ra, đúng không Thứ tư là hàng quý review lại cái tình hình hoạt động kinh doanh khi có báo cáo tài chính công bố. Tuy biết rằng là các doanh nghiệp này được đánh giá về cái độ bền vững rất cao nhưng mà trên đời này nó có những cái rủi ro mà chúng ta vẫn không thể lường được thế do đó là hàng quý vẫn cứ phải review lại nhìn lại một lần đúng không ạ thứ năm là chốt lời khi tăng giá khoảng 20 đến 40 phần trăm tùy vào mỗi cổ phiếu đó chúng ta nên chốt lời nếu mà nó tăng giá quá cao thì cũng nên chốt lời thì khi nó tăng giá cao rồi thì cái tỷ suất cổ tức nó thấp xuống đúng không ạ thì nó không đáp ứng thì chúng ta chốt lời chúng ta kiếm thêm được một khoản lợi nhuận rất cao và đợi khi nào giá hợp lý thì chúng ta lại vào hoặc nếu giá mà không giảm thì chúng ta có thể gửi tiết kiệm ngắn hạn đúng không đó thì đấy là chiến lược đầu tư đối với những cái cổ phiếu như này và trên đây là những cái chia sẻ của chúng tôi thì à, rất mong là nó sẽ hữu ích đến với quý vị nhà đầu tư thì à, chúc quý vị có những cái thông tin tham khảo hữu ích trong quá trình quyết định đầu tư của mình để đạt được một cái hiệu quả cao trong đầu tư